máy đánh bài bịp anh em này cầm bài trên tay vẫn báo này anh em này tốc độ báo bài siêu nhanh anh em anh em này quét bài siêu rộng luôn anh em này anh em thấy tốc độ báo bài cực kỳ nhanh này anh em này bỏ đi một cây này anh em sẽ làm chủ hoàn toàn cuộc chơi này anh em này đấy đây. bài anh em đây anh em sẽ là người lớn điểm nhất anh em khẳng định luôn là anh em sẽ là bài anh em lớn điểm nhất anh em này. đấy niêng dư ca anh em này chất lượng đồ không chê đâu được anh em này Chào mừng toàn thể 500 anh em đến với công ty thiết bị điện tử điều khiển nghe nhìn Techcast Casino chuyên cung cấp tất cả các dụng cụ cờ bạc bịp công nghệ cao, đồ bài ná bịp, đồ sóc đĩa bịp, đồ chơi chắn bịp, đồ chơi bầu cua bịp, đồ chơi tài xỉu bịp, hack game điện thoại. Ngày hôm nay tôi sẽ đi vào tôi sẽ review toàn thể 500 anh em cái mẫu đồ chơi. Tôi khẳng định luôn với toàn thể 500 anh em đây là cái mẫu đồ giúp cho anh em khi anh em đi chơi 50 bộ môn chơi bài ná nó sẽ giúp cho anh em chiến thắng tuyệt đối hỗ trợ anh em về bàn tiến tới này ấm lo sung vầy anh em nhé <clears throat> thì ngày hôm nay tôi sẽ đi vào tôi review toàn thể 500 anh em cái mẫu máy đánh bài bịp thế hệ mới nhất này anh em lưu ý nhà tôi có hơn 20 dòng máy khác nhau anh em gần đâu anh em đến trực tiếp đấy cơ sở một văn phòng bến xe mỹ đình hà nội cơ sở hai anh em đến bến xe miền đông sài gòn anh em nhé anh em lưu ý là cái máy đánh bài bịp này nó cài được 50 trò chơi anh em lưu ý nhé. anh em chờ từ chút này nó cài 50 trò chơi địa phương em chơi trò chơi gì tôi sẽ cài cho anh em chơi trò chơi đấy anh em lưu ý nhé đấy. anh em lưu ý này tôi sẽ đi vào tôi test cho anh em này anh em lưu ý là nó cài 50 trò chơi trò chơi nha anh em lưu ý nhất địa phương em chơi trò chơi gì tôi sẽ cài cho anh em chơi trò chơi đấy này đây tôi test trước cho anh em đánh liêng cào thông dụng này tôi test cho anh em tôi test ở chế độ loa này anh em lưu ý này còn khi anh em đi chơi thực tế thì anh em sử dụng cái chế độ tai nghe và anh em sử dụng cái tai nghe kỹ số siêu nhỏ anh em chơi cực kỳ kín đáo bảo mật và an toàn anh em này tôi test cho anh em ở chế độ loa để anh em cùng nghe và cùng cảm nhận với tôi này anh em ạ à, tôi test bộ bốn người chơi này và bắt đầu trò chơi này đấy sẽ đi vào tôi test cho anh em để anh em cùng cảm nhận với tôi về cái độ hiệu quả của cái máy đánh bài bịp thế hệ mới nhất khi anh em sở hữu cái sản phẩm này thì nhiệm vụ duy nhất anh em phải làm là anh em tìm kiếm các sòng giới, sân bãi để anh em chơi còn tất cả nhiệm vụ còn lại cái máy đánh bài bịp là nó sẽ làm thay thế cho anh em này anh em này cái tốc độ báo bài của nó anh em lưu ý là nhanh vô đối luôn anh em nhớ nhanh như tiền nữa bán luôn anh em này chất lượng này Đấy, tốc độ báo cực kỳ nhanh này cầm bài trên tay vẫn báo này anh em này anh em thấy không Đấy, anh em lưu ý thôi một điều cực kỳ quan trọng cầm bài trên tay vẫn báo anh em lưu ý nhé để cao thoải mái luôn anh em lưu ý này tôi đặt này ngang này anh em thấy không Đấy, tốc độ báo cực kỳ nhanh này dọc này anh em thấy không Đấy, thoải mái luôn anh em lưu ý nhé cầm bài trên tay vẫn báo này anh em này anh em thấy không tốc độ báo cực nhanh này anh em thấy không đấy, một thì em lưu ý này anh em bỏ đi một cây này đấy anh em sẽ là người chiến thắng tuyệt đối còn bài anh em đây này đấy tôi sẽ đi và tôi test cho anh em để anh em cùng cảm nhận này à, tôi test cho anh em bài anh em đây này đây bài anh em đây này anh em thấy không 9 điểm quizo này anh em này thấy cái tốc độ báo bài của nó cực kỳ nhanh này anh em này đây anh em này này đặt báo luôn này anh em thấy không đấy, tốc độ báo cực nhanh này đấy ngang dọc đều báo này này ngang dọc đều báo hết này anh em thấy không tốc độ báo này đặt xuống này đấy, tốc độ báo cực kỳ nhanh này anh em này anh em này tốc độ báo cực kỳ nhanh nha anh em này khi anh em đi chơi anh em lưu ý anh em sử dụng cái tai nghe kỹ số siêu nhỏ này, Đấy, cực kỳ kín đáo bảo mật an toàn anh em lưu ý nhé test cho anh em để anh em cùng cảm nhận với tôi về cái độ hiệu quả của mẫu máy đánh bài bịp thế hệ mới nhất của năm 2023 này anh em này 22 23 này anh em này Đấy, tốc độ báo này cực kỳ nhanh này anh em thấy không anh em thấy không Đấy, tốc độ báo cực kỳ nhanh này đặt này báo hết này anh em đặt chéo báo hết luôn anh em nhé này anh em này tôi đặt chéo này Đấy, nhấp đây này đặt chéo này anh em thấy không đặt bài chéo này cầm bài trên tay này đặt bài chéo vẫn báo này anh em này anh em thấy cái tốc độ báo bài của nó cực kỳ nhanh quét siêu rộng này anh em này đấy đặt cái báo hết này anh em này đặt đâu cũng báo luôn anh em này và cái tốc độ báo bài của nó cực kỳ nhanh luôn anh em này anh em thấy không đấy xiên xéo như này báo hết này anh em thấy không đây xéo này đấy bỏ những hai cây này anh em này anh em sẽ làm chủ hoàn toàn cuộc chơi anh em lưu ý tôi khẳng định đây là cái mẫu đồ chơi mới nhất của tết xuân năm này chín nước zero anh em này mấy chất lượng đồ không chia đâu được anh em này tốc độ báo bài cực kỳ nhanh này test cho anh em đôi ba bán bài này đặt này anh em này đấy cầm bài trên tay vẫn báo này đấy anh em thấy về tốc độ báo này đấy cầm bài trên tay vẫn báo này anh em thấy không này ngang dọc báo hết này đấy ngang này này xéo này đấy xéo này anh em này báo hết này anh em này cái tốc độ báo của nó anh em lưu ý tôi là cái tốc độ báo của nó cực kỳ là nhanh luôn anh em lưu ý nhé này Đấy, tôi mở ra để cho anh em dễ nhìn về cái đây Đấy, đây anh em này à. đây tôi đặt bài xéo này đấy đặt sọc sạch luôn này anh em này đây anh em thấy không báo hết này anh em này đấy cầm trên tay báo luôn này anh em này tốc độ báo cực kỳ nhanh này đấy anh em này đấy bỏ đi hai cây này anh em sẽ làm chủ hoàn toàn cuộc chơi này tôi khẳng định luôn là bài anh em sẽ là bài lớn điểm nhất ở đây nhất tuyệt đối luôn anh em này đây bài mình đây này anh em này nhất tuyệt đối luôn anh em này tôi test cho anh em sang đánh năm nhà này đây tăng giảm số lượng này năm nhà chơi này tốc độ báo bài anh em lưu ý tôi là cực kỳ nhanh luôn nhanh như tên nở bắn luôn anh em lưu ý nhé anh em này anh em thấy không này đấy tốc độ báo rất nhanh luôn anh em này đấy anh em này đấy cầm bài trên tay này báo hết luôn anh em này đấy Đấy, nằm cửa nhà này đây bài mình đây này anh em này tôi khẳng định luôn là bài anh em sẽ bài lớn nhất là chính nước quy rồ anh em ý không chê đâu được với chất lượng đồ anh em lưu ý này đấy với cái chất lượng đồ anh em lưu ý tôi test cho anh em sang đánh ba cây này đây tôi test cho anh em sang đánh ba cây bốc cái miền bắc này đây đánh bài ba cây này anh em lưu ý này anh em lưu ý là cái máy đánh bài bịp nó cài được 50 trò chơi địa phương em chơi trò chơi gì tôi sẽ cài cho anh em chơi trò chơi đấy anh em lưu ý nhé anh em ở xa anh em ở nước ngoài anh em kết bạn giao với tôi tôi sẽ gửi đồ cho anh em qua đường nhà xe xe đò bưu điện qua đường hàng không anh em lưu ý nhé anh em alo trực tiếp số điện thoại anh em lưu ý là đi kèm với những chiếc máy đánh bài bịp này nó là những cái bộ bài mã vạch anh em lưu ý nhé nó là những bộ bài máy thì nhà tôi có đầy đủ tất cả cái mẫu bài máy bài mã vạch ở trên thị trường anh em lưu ý nhé bài hai ca xanh caro xanh táo xanh táo đỏ dòng xanh dòng đỏ dòng vàng bài kim cương bài tẩu thuốc bài cúc áo bài hoa thiên lý tất cả những cái mẫu bài nhựa ở nước ngoài Hàn Quốc Đài Loan Nhật Bản nhà tôi đầy đủ hết anh em lưu ý nhá thì anh em có nhu cầu anh em alo trực tiếp anh em lưu ý nhá cái mẫu đồ chơi này khi anh em sở hữu sản phẩm này thì anh em lưu ý anh em đi chơi anh em yên tâm luôn anh em về cái chất lượng đồ anh em lưu ý là anh em chỉ việc cầm tiền về nhà thôi anh em nhé nó sẽ hỗ trợ cho anh em còn là cuối video clip tôi sẽ đi và tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách thức để anh em sử dụng cái loại đồ này nó hiệu quả nhất tôi sẽ hướng dẫn cho anh em một khóa học chia bài đá bịp hiệu quả nhất anh em này Đấy, đánh bài ba cây bốc cái miền Bắc này anh em này tốc độ báo bài anh em lưu ý này cực kỳ nhanh này anh em này Đấy, tốc độ báo anh em này năm thì bốc cái cây số 5 này anh em lưu ý này bảy này anh em lưu ý bảy là cái bảy là cái đối này anh em lưu ý nhá bảy là cái đối tôi chia nhà đối này đây đây tôi bỏ này đây bài mình đây bài mình sẽ là bài lớn điểm nhất tôi khẳng định luôn anh em lưu ý bài này bài mình sẽ là bài lớn nhất này đây bài mình đây này đây bảy nước là nhất tuyệt đối luôn anh em này tôi khẳng định luôn anh em sẽ là bài lớn điểm nhất này bảy điểm nhất tuyệt đối luôn này anh em thấy không đấy không không bao giờ có chuyện sai được anh em lưu ý nhé đấy này đấy anh em thấy tốc độ báo đấy cực kỳ nhanh này anh em này đấy. đấy đặt cái báo này này xéo này đấy xéo này đấy báo rất nhanh anh em này đấy tốc độ báo bài cực kỳ nhanh này đấy ba nút cái ba này đấy ba này cái đối này đấy, bài anh em đây bài anh em sẽ là bài lớn điểm nhất này tôi khẳng định luôn này à, bài anh em sẽ là bài lớn điểm nhất này. Đấy, anh em thấy không anh nhà này chín vẫn còn không ăn thua này anh em này mình 10 nước này anh em thấy cái chất lượng đồ anh em lưu ý là không chê đâu được anh em lưu ý nhá mình thấy về chất lượng đồ này đấy anh em thấy không này, tốc độ báo này đấy cực kỳ nhanh này Đúng, anh em thấy không ngang dọc báo hết anh em này đấy. rất nhanh đấy một là cái một này bốn này bốn là cái nùi này đấy nùi đây đấy, bài mình bài mình đây Đấy, tôi bỏ lá bài ra đây bài anh em sẽ bài lớn nhất này Đấy, anh em này Đấy, không bao giờ chuyện sai anh em lưu ý nhé máy nó báo không bao giờ chuyện sai anh em nhé người có thể sai nhưng mà máy anh em lưu ý là không bao giờ chuyện sai được anh em lưu ý nhé với chất lượng đồ anh em lưu ý là không chê đâu được anh em lưu ý nhé Đấy. Đây, mẫu máy anh bài bịp thế hệ mới nhất anh em này anh em lưu ý khi anh em sở hữu sản phẩm này thì cái nhiệm vụ duy nhất anh em phải làm là anh em tìm kiếm các sòng sới sân bãi để anh em chơi còn tất cả các nhiệm vụ còn lại là cái máy đánh bài bịp này nó sẽ làm thay thế cho anh em hết anh em lưu ý anh em đi chơi anh em chỉ việc đơn giản anh em tìm kiếm các sòng sới để anh em chơi anh em lưu ý nhé thế sản phẩm tiếp theo tôi muốn review giới thiệu toàn thể 500 anh em đây là những mẫu kính áp tròng 10D nhìn xuyên qua mọi loại bài anh em lưu ý nhé tôi sẽ review ra cho anh em cái sản phẩm tiếp theo đấy là mẫu kính áp tròng 10D nhìn xuyên qua mọi loại bài anh em lưu ý tôi sẽ đi và tôi sẽ review cho anh em cái sản phẩm tiếp theo đây bộ kính áp tròng này anh em lưu ý này đây cái nền của nó này anh em nhìn chưa là siêu mỏng luôn anh em lưu ý nhá siêu mỏng anh em này anh em lưu ý cái kính áp tròng 10D nhìn xuyên qua tất cả các loại bài nó sử dụng hoàn toàn bằng lụa tơ tằm siêu mỏng và siêu nét anh em lưu ý tôi bao cho anh em êm êm dịu mát mắt luôn anh em lưu ý nhá rất là nhiều mẫu kính anh em lưu ý nhà tôi rất nhiều mẫu kính này kính mỹ kính hàn kính đài kính thái này kính cara kính nhật này anh em này anh em lưu ý nha đầy đủ tất cả mẫu kính để anh em lựa chọn anh em lưu ý nhé thì anh em có nhu cầu anh em đến trực tiếp cơ sở 1 bến xe Mỹ Đình Hà Nội cơ sở 2 anh em đến bến xe miền Đông Sài Gòn anh em lưu ý nhé tôi sẽ đi và tôi test cho anh em qua cái kính thử này để anh em cùng cảm nhận với tôi về cái độ sắc nét của cái mẫu kính áp tròng nhìn xuyên bài đánh như đánh bài ngửa luôn anh em lưu ý nhé còn khi anh em đi chơi thực tế anh em sử dụng Đấy. <clears throat> sử dụng cái len này anh em đeo trực tiếp cái len này vào trong mắt này thì nó sẽ cực kỳ là rõ nét này Đấy. tôi sẽ đi vào tôi test cho anh em qua kính thử để anh em cùng cảm nhận với tôi về cái độ sắc nét của nó đi kèm với đó là những bộ bài áp tròng nha anh em lưu ý nhé nhưng tôi đầy đủ tất cả các mẫu bài áp tròng ở trên thị trường bài hai ca xanh caro xanh táo xanh táo đỏ dòng xanh dòng đỏ dòng vàng bài kim cương bài tẩu thuốc bài cúc áo bài hoa thiên lý tất cả các mẫu bài Đấy, ở nước ngoài Hàn Quốc Đài Loan Nhật Bản tôi đầy đủ hết bài nhựa anh em lưu ý nhà tôi đầy đủ hết anh em lưu ý nhé Đây, tôi test cho anh em để anh em cùng cảm nhận với tôi này bê một bài hoàn toàn thường khi tôi đưa kính vào và khi anh em đi chơi anh em đeo len vào thì nó sẽ nhìn nó sẽ như thế này này anh em này à, khi anh em đi chơi anh em đeo len vào nó như như thế này anh em này anh em này đánh như đánh bài ngửa luôn anh em này như nét như Sony luôn anh em này như hơn TV luôn anh em này như xem TV luôn anh em này hai này anh em này đấy anh em thấy về cái chất lượng đồ anh em này năm này như xem tivi luôn này anh em này đấy sóc bài xanh chín này sóc bài xanh chín này anh em cùng cảm nhận này đây cùng cảm nhận với tôi này à, anh em này úi rồi nét như là là xem tivi luôn ca này anh em này đấy anh em thấy chưa đấy ba này anh em thấy chưa đấy ba này bảy này đấy nhá đấy anh em lưu ý nó phân biệt cả chất luôn nhá đây con này con ba ba chuồn này ba nháp này đấy, ba nháp này đấy, cái hình dấu thập là con 10 anh em nhé cái hình dấu thập là con 10 con 10 chuồn này 10 nháp này anh em này đấy con gì này con này con gì bích này anh em nhìn con gì chưa gì chưa gì này gì bích này à, gì bích này em nhìn chưa đấy như tivi luôn này tám chuột tám chuồn này tám nháp này đấy bốn bích này nó phân biệt cả chất luôn anh em nhé đấy quay con bảy này anh em này bảy rô này anh em này và bảy rô em thấy không bảy rô này đấy gì nhét này đấy, tôi sẽ um, bỏ kính ra đấy, và tôi sẽ đây bộ bài hoàn toàn bình thường này xanh chín này đấy, bài áp tròng này nhưng khi tôi đây tôi chia bài ra để anh em cùng cảm nhận với tôi về cái độ sắc nét của nó này đây anh em này như xem tivi luôn anh em này về cái chất lượng đồ anh em lưu ý là không chê đâu được về chất lượng đồ anh em lưu ý nhá đấy nhà tôi có hai cơ sở hai đầu hà nội sài gòn anh em ở gần đâu anh em đến trực tiếp đấy nhá tôi đưa đưa đưa đưa len vào này tôi đeo len vào này tôi đưa kính vào này anh em này anh em thấy không như xem tivi luôn anh em này đánh như đánh bài ngửa luôn tám này anh em nhìn này đấy nhìn thấy hết luôn anh em này này là anh em nhìn này như đánh bài ngửa luôn này này mười này hình dấu thập con mười này anh em nhìn này con mười này mười đấy nhìn mười như gì này đấy anh em nhìn chưa tám này đây ba này nhìn chưa ba này con ba này đấy hai này đấy năm này đấy như đánh bài ngửa luôn này anh em nét như xem tivi luôn anh em nhé đấy. đây anh em này đấy thì anh em lưu ý <clears throat> sau đây tôi sẽ đi và tôi sẽ hướng dẫn cho anh em một số những cái kỹ năng ở à, trong bộ môn đánh bài lá bịp nó sẽ giúp cho anh em chiến thắng tuyệt đối khi anh em sở hữu sản phẩm này đấy bởi vì là khi anh em có sản phẩm này nhưng anh em phải có có kỹ năng nữa thì anh em áp dụng nó mới hoàn thiện được tôi lấy thí dụ nhá tôi lấy thí dụ cho anh em một ván <clears throat> để anh em cùng cảm nhận với tôi bởi khi về bởi vì khi anh em đi chơi ấy, thì anh em chưa biết được kỹ năng này thì nó sẽ rất là tôi khi anh em đến đấy rồi ấy, tôi sẽ tặng kèm em tặng kèm tất cả anh em một khóa học chia bài lá bịp để hỗ trợ cho anh em chơi đánh bài lá bịp kết hợp với những loại đồ này nó sẽ hiệu quả hơn đấy nó sẽ đạt cái hiệu quả cao nhất đây tôi lấy thí dụ nhá đấy nó rất là nhiều kỹ năng đây tôi sẽ lấy cho anh em một ván để anh em cùng cảm nhận này thì nó rất là nhiều kỹ năng này thí dụ như kỹ năng uh, xào bài này đấy rồi là chớp bài này đấy, anh nhìn này chớp bài này đấy anh em nhìn chưa chớp bài này đấy và thứ hai là chi hạ này đấy, chi hạ thì rất là đơn giản đây tôi lấy cái bộ bài uh, bài bài, bài thưởng này ra tôi sẽ hướng dẫn cho anh em tôi sẽ đi và tôi sẽ hướng dẫn cho anh em vào cái bộ bài thưởng này đây tôi sẽ hướng dẫn cho anh em bằng cái bộ bài thưởng này đây cái cách lấy bài rất đơn giản này đấy đây khi anh em đến anh em lấy đồ tôi sẽ tặng kèm cho anh em khóa học chia bài bịp này đấy cách lấy bài này đấy đây lấy bài làm sao đây đây là lá hai này đấy, anh em nhìn chưa tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách chia bài lá bịp đấy đây kỹ năng căn thượng này đấy, anh em nhìn chưa đây hai lá ba nhá anh em nhìn hai lá ba chưa tôi cầm bài lên này đấy đẩy bài này anh em nhìn chưa khi anh em đến học thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em này hai ba vẫn còn nguyên này đấy, đúng không đấy, tôi lấy thí dụ ba anh ba đi đấy, tôi sẽ tặng kèm cho anh em một khóa học chia bài bịp này đây ba anh ba anh em nhìn thấy ba anh ba nhé tôi lấy lá thứ tư luôn anh em lưu ý nhé đấy, rất là đơn giản này đấy. đấy anh em thấy không đấy thì là áp dụng anh em chơi áp dụng anh em thì là nó cực kỳ nó hiệu quả anh em nhé đấy. và anh em mà sử dụng những căn bài như là xào bài này đấy bốn này năm bốn này một tám rồi một số những kỹ năng căn bài theo công thức anh em lưu ý nhé đấy. công thức thì nó rất là đơn giản tôi sẽ đi và tôi sẽ hướng dẫn cho anh em đây tôi lấy thí dụ tôi lấy bài tôi muốn tôi lấy một bài tôi được ba bằng ba cho tôi tìm bằng ba đây ba bằng ba rất đơn giản này đây anh em này ba ba này đấy đặt ba ba lên này để ba ba lá bất kỳ lên này đấy anh em nhìn chưa đấy vuốt xuống này vuốt lên này xuống bốn cây này một này cây này bốn cây này anh em nhìn chưa đấy xuống một vài cây nữa này đấy xuống một vài cây nữa này anh em nhìn chưa thì cái khớp của nó đây này anh em đặt xuống này em bốc đúng vào cái khớp đấy này đấy, thì bài em sẽ được ba bằng ba này đấy những kỹ năng này thầy thợ trên youtube làm rất nhiều đấy anh em thấy chưa lấy ba ba rất đơn giản đấy đấy là những kỹ năng trong đánh bài lá bịp đấy, còn kèo bài đấy, kèo bài như nào thì là kèo bài này kèo bài này cho ba làng ba xuống này đấy sóc 5 cây ở trên đỉnh bộ bài này sau đó đặt con út xuống này lấy lá trên lá dưới này đấy tách con út ra thêm hai cây này lấy lá trên lá dưới luôn này tách con út ra thêm hai cây này lấy lá dưới cùng này sau đó thì là mình đặt bài lên để thừa một khoảng này sao và sao bài giá này đấy sao bài giá anh em lưu ý này đấy, sao bài giá đến cái nấc bài là mình sẽ dừng lại đấy, cái nấc bài này anh em sẽ dừng lại đấy, là anh em được ba ba này đấy trong đánh bài đá bịp ờ, thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em rất là nhiều những căn bài căn thượng này đấy căn thượng này rồi là căn hạ này đấy ví dụ căn hạ như nào là căn hạ đây là tình yêu khi đơn đây là